Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của chúng tôi trên YouTube và trên Fanpage. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành cũng như là ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Hãy nhớ để lại một like và đăng ký kênh của chúng tôi trên YouTube và trên Fanpage dưới phần mô tả để là người đầu tiên là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe ô tô đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh. Tất cả những đăng ký của khách đều được chúng tôi đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định Quay trở lại chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay Ô tô Kinh Anh trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái sản phẩm mới mà chúng tôi vừa mới mua về Đó là mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc Chiếc Hyundai Gate sản xuất năm 2009 5 chỗ số sàn máy xăng 1.1 Với à, chiếc xe này ô tô Kinh Anh cam kết là không có đâm đụng hay là ngập nước Không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi Xe cũng đã được trang bị cái à, camera lùi DVD cảm ứng 8 inch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 Chiếc xe này à, đăng ký tư nhân chính chủ và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn. Được à, chủ xe chăm sóc cũng rất là kỹ, thường xuyên đi bảo dưỡng à, cho nên là xe còn khá là đẹp từ ngoại thất cho đến nội thất ở bên trong. Về thiết kế của chiếc xe, như quý vị thấy thì xe có cái thiết kế khá là mềm, thanh thoát, không có nặng nề. Hyundai Gate được đánh giá cao bởi cái khả năng vận hành mạnh mẽ, thiết kế khá là bắt mắt, nhỏ gọn do đó à, chiếc xe khá là phù hợp với cái điều kiện à, đường xá đông đúc di chuyển khá là linh hoạt phù hợp với à, cái điều kiện đường xá ở Việt Nam chúng ta phải nói là chiếc Hyundai Guest được xem là một cái mẫu xe phổ thông phù hợp với người muốn mua xe lần đầu đây là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc cho nên là chất lượng xe vẫn còn được đánh giá rất là cao xe cũng được thiết kế khá là năng động trẻ trung bắt kịp với à, xu hướng so với à, những à, mẫu xe cùng phân khúc. Đây là cụm bánh trước ở bên tài với cái mâm đúc 6 châu kép khá là chắc chắn. Vỏ xe cũng mới thay, gai của vỏ xe còn rất là cao. Toàn bộ học chè cũng như là hệ thống giảm sóc. Quay cận cảnh cho quý vị thấy rõ, còn khá là chắc chắn. Toàn bộ thân xe được sơn xe màu đỏ cũng còn khá là đẹp, sáng bóng. Các cái tay nắm cửa cũng đã được ốp inox đây là cánh cửa trước ở à, bên tài đấy quý vị đấy tabi của cánh cửa còn khá là đẹp không hề có cái hiện tượng gì là chảy xước cả quay cận cảnh à, cho quý vị thấy rõ tay nắm cửa cũng như là các cái à, nút điều khiển cửa kính vẫn còn hoạt động rất là tốt nhẹ nhàng trơn tru hệ thống bản lề khá là chắc chắn không có dấu hiệu gì là gì xét cả đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng toàn bộ keo chỉ cũng như là hệ thống à, gioăng cao su quý vị có thể thấy còn khá đẹp đầy đủ đây là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc cho nên là chất lượng của xe vẫn còn rất là tốt đấy vẫn còn à, cái tem thông số của xe trên à, cánh cửa rất là rõ ràng chốt khóa cũng như là bản lề của cánh cửa sau quý vị có thể thấy cực kỳ là chắc chắn hàng ghế được trang bị ghế nỉ zin theo xe còn khá là đẹp các cái tấm nhựa ở trên bảng tablo vẫn còn rất là sần ít có cái dấu hiệu gì là mài mòn cả vô lăng à, ba chấu có hỗ trợ à, có trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng toàn bộ cái phần nhựa ở à, tắp lô của xe quý vị có thể thấy cũng rất là đẹp rất là sần toàn bộ các cái đèn tín hiệu trên bảng đồng hồ vẫn còn hoạt động rất là tốt đầy đủ theo như cái bảng chỉ số của đồng hồ thì chiếc xe này đi được hơn 89.000 km phải nói là xe cũng đi khá là ít hệ thống điều hòa các cái nút điều khiển với dạng núm xoay giúp cho chúng ta thao tác một cách rất là thoải mái và dễ dàng hộp số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng trơn mượt thắng tay xe cũng à, trang bị một cái à, màn hình cảm ứng DVD 7 inch có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc xem phim giúp chúng ta có những à, phút giây thư giãn khi di chuyển trên xe ô tô Kinh Anh cam kết là chiếc xe này không hề có cấn đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi cánh cửa sau bên tài đấy hàng ghế phía sau cũng uh, với à, à, ghế nỉ zin theo xe còn rất là đẹp cái vị trí ngồi cũng rất là thoải mái kể cả cái không gian để chân cũng như là ở phía trên đầu các cái à, tấm nhựa ở tabi của cánh cửa còn rất là sần chưa hề có cái dấu hiệu gì là bong chóc hay là rách nát cả toàn bộ keo trì cũng như là giòn cao su vẫn còn rất là tốt ngay cả cái phần ở dưới phần phía bên dưới cái phần mà thường xuyên tiếp xúc với nước không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mục mọt cả quay cận cảnh và chi tiết cho các vị thấy rất là chắc chắn thì với giá là 168 triệu đồng chúng ta đã sở hữu một à, chiếc xe mang thương hiệu của Hàn Quốc 5 chỗ số sàn máy xăng 1.1 cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu cụm đèn hậu quý vị có thể thấy vẫn là đèn zin chưa có cái dấu hiệu gì là nứt vỡ cả. bánh xe sau bên tài vỏ xe còn khá là mới gai của vỏ xe cực kỳ là cao hệ thống ngọc xe cũng như là cua lốp quý vị có thể thấy còn rất là đẹp rất là chắc chắn không có dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát cả Dòng Hyundai Gate là dòng xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc cho nên là về chất lượng của xe thì phải nói là còn cực kỳ là tốt. Đây là phần cốp ở phía sau. Đấy, quý vị có thể thấy phải nói là khoang chứa đồ rất là rộng. Dòng hatchback nhưng mà cái khoang chứa đồ của nó cực kỳ là rộng rãi. Chiếc xe này rất là thích hợp cho một gia đình nhỏ trên những uh, chuyến đi xa. Chúng ta có thể thấy cái khoang nội thất của nó cực kỳ là rộng. Các cái vị trí ngồi rất là thoải mái. Toàn bộ các cái ờ, phần nhựa ở bên trong xe cũng vẫn còn rất là tốt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 cũng đã được à, sơn một cái lớp sơn chống xét còn khá là đẹp khá là tốt chưa hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mục mọt cả hệ thống à, giòn cao su của cốp xe quý vị à, có thể thấy còn rất là đẹp bản lề của cốp xe cực kỳ là chắc chắn không có cái hiện tượng gì là gì xét hay là mục mọt cả keo chỉ của nắp cốp cũng vẫn còn đầy đủ hệ thống chốt khóa của cốp xe còn rất là chắc chắn quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ cái phần dàn đồng của cốp xe còn khá đẹp không có cái hiện tượng gì là móp méo hay là cong vênh cả chúng tôi cam kết là chiếc xe này không hề có cấn đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi cánh cửa trước ở bên à, phụ phần tắp bì quý vị có thể thấy còn rất là đẹp các cái tấm nhựa của nó còn rất là đẹp toàn bộ keo chỉ cũng như là cái hệ thống à, gioăng cao su vẫn còn theo xe đầy đủ quay cận cảnh à, cho quý vị thấy đấy các cái tấm nhựa còn rất là sần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 Với cái vỏ xe này chúng ta có thể đi được 2-30 à, vạn nữa mới cần phải thay thế. Vỏ xe thương hiệu à, Michelin thương hiệu nổi tiếng về chất lượng. Các cái à, tấm nhựa của hộc rẻ còn khá đẹp, rất là chắc chắn. Không có dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát cả. Dòng Hyundai Gate là dòng xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Còn đây là khoang lốp ở bánh trước ở bên phụ. Mâm đúc cực kỳ là chắc chắn. Toàn bộ bốn vỏ xe cũng là còn khá mới. Hệ thống cua lốp còn rất là phẳng, chưa có dấu hiệu gì là cong vênh hay là móp méo cả. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này không hề có cấn đụng hay là ngập nước. Với à, chiếc xe này thì à, khi chúng ta mua về chúng ta chỉ việc sử dụng luôn mà không cần phải thay thế cũng như là sửa chữa bất kỳ một cái à, bộ phận nào cả. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu phần máy của chiếc xe này nhé. Hyundai Gate sản xuất năm 2009 được trang bị cái động cơ xăng 1.1 cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Theo như trải nghiệm của ô tô Kinh Anh thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ từ 5 cho đến 6 lít rưỡi trên 100 km đường hỗn hợp. Và nói là cực kỳ tiết kiệm xăng. Khi nổ máy tiếng động cơ nổ rất là nhỏ, êm ái, dàn đồng, dàn xi của nắp cabo. Quay cận cảnh à, cho quý vị thấy, cũng rất là chắc chắn, rất là đẹp. Đây là dòng xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Cho nên là cái dàn đồng, dàn xi phải nói là còn rất là chắc chắn. Quay cận cảnh và chi tiết phần máy à, cho quý vị thấy. Máy xe cũng rất là khô ráo, sạch sẽ, không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả. Đấy vẫn còn à, nguyên cái dấu niêm phong của hãng sản xuất ở trên phần máy xe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 mục mọt hay là hàn nứt ở trên ờ, chiếc ờ, gầm của chiếc xe này cả gầm xe còn rất là sáng các cái ờ, đầu rô tin cũng như là hệ thống giảm sóc còn rất là tốt và cuối cùng thì chúng ta cùng trải nghiệm vận hành chiếc xe này ở cái cung đường nội ô thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang xem như thế nào nhé đấy như quý vị thấy thì máy đề rất là nhẹ nhàng máy nổ êm vào số sang số rất là nhẹ nhàng êm mượt không có cái hiện tượng gì là sóc số cả xe chạy có cảm giác cũng rất là đầm xe không có cái dấu hiệu gì là rung lắc khi qua những ờ, khúc cua thì ờ, vô lăng có trang bị hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng đối với ờ, dòng xe này thì các chị em là phụ nữ cũng có thể điều khiển một cách rất là dễ dàng hệ thống âm thanh của chiếc xe cũng khá là hay cũng chấp nhận được trần cũng đã được bọc một cái lớp ni lông để bảo vệ còn khá là đẹp hệ thống điều hòa hai chiều làm lạnh rất là sâu làm cho cái khoang nội thất lạnh rất là nhanh rất là mát hệ thống cách âm của chiếc xe cũng khá là tốt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 Cái này vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc à, Hyundai Gate nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc 5 chỗ số sàn máy xăng sản xuất năm 2009 Hy vọng mà qua cái à, clip này thì à, quý khách cũng có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip và nhớ đăng ký kênh của chúng tôi hoàn toàn miễn phí để là người đầu tiên nhận được những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh Hãy like và chia sẻ clip này đến với mọi người giúp ô tô kênh nhé. Trân trọng cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.